Home, sản phẩm của VNPT, nhà cung cấp Internet tốc độ số 1 Việt Nam. Chọn gói Internet siêu tốc, truyền hình 4K tương tác thông minh, 4G cho cả nhà cùng kho nội dung thời thượng, kết nối thả ga, giải trí mắc đã, thể thao đỉnh cao, game không giới hạn,